bạn trai thì sao mình có mấy mối tình rồi em dạ từ trước tới giờ thì uh, chưa quen ai hả chưa quen ai chị thiệt luôn á hả thiệt ủa lý do sao vậy em có khi nào thích phụ nam không em có cảm giác gì với một người phụ nữ nào đó chưa không như là như chưa gặp cái đối tượng đó tự đi gặp biết bao nhiêu người mà không lẽ không thích người nào chứ chưa chưa chưa, chưa hợp có nắm tay cô gái nào chưa Này nắm tay thì nhiều có cảm giác gì không nhìn mặt cái coi không chuẩn men mà không có được hết bậy à đừng nhìn bên ngoài đó nha anh đây là anh bậy rồi đó thấy một người phụ nữ nào đó mà mình sao xuyến rung động chưa hay là đỡ cảm xúc không phải đơn mình chắc chưa gặp mình tiếp xúc mình mới biết người ta như thế nào rồi mới, mới thích hay là gì đó đứng đứng đứng lên sang vòng chị coi coi không ổn ổn chuẩn men đó mà à, có khi nào mình cảm thấy sao xuyến bởi một anh chàng nào chưa chưa mình không không không có nhân nào không có ví dụ mình thấy một anh đẹp trai quá mình có thấy trời đẹp trai quá tự nhiên mình muốn tới gần mình muốn không không không, không. sao em nói chuyện mà em cứ cái em vậy tiếng đó cô ta mà sao được về tâm lý là quan trọng thôi đó giờ có hung chưa dạ chưa chưa quan ai sao hung anh không có quyết tiếp rồi rồi em có thấy ta hung chưa thì có phim thì cũng thấy nhiều không thấy đau á em có cảm giác giác gì không mình gặp thì mình tìm hiểu thì có mới có cảm giác chứ còn mà coi ví dụ như đúng, đúng. coi người ta hung thì tự nhiên màn hình đâu có liên quan trời không liên quan đó là bậy là bậy bậy nữa bậy nữa à, giới thiệu về mình đi bạn giới cho thiệu, thiệu cho bạn kia nghe luôn nha thì à, xin chào anh Ngọc Linh chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia em tên là Nguyễn Đức Hoại năm nay 26 tuổi đến từ Bà Rịa Vũng Tàu đang à, sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh làm gì bạn dạ em làm à, xuất nhập khẩu mời bạn gái giới thiệu Dạ, à, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào bạn nam bên kia, chào toàn thể quý vị khán giả Em tên là Đào Thị Thu Thảo, à, năm nay em 26 tuổi, em ở Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh Em bán hàng online ạ à. à, Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em hòa đồng, à, em sống tình cảm ạ à. Em cũng biết nấu ăn nữa Bạn trai thì sao? Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì em? Dạ, điểm mạnh của em là thích giao tiếp với mọi người, có thể nấu ăn, có thể tự lập đi miếu em hơi khó tính về dựng ăn uống á khi ăn thì em biết bỏ hành lắm cá thì cá hồi thì em không ăn thôi cá hồi mà không ăn cá hồ cá hồ anh cá hồ hả dạ. đâu cá hồi mừng quá không ăn tôi ăn hết rồi à. cá hồ là sao dạ những động vật mà sống ở nước ngọt á em biết ăn lắm cái <laughs> dụ cá lóc nè cá rô à, nè à, không ăn không ăn hả à, không ăn à ăn cá biển thôi chà cũng kén ăn dữ ha lạ nha em có tật xấu gì nữa không hơi khó tính khi mà mình phải chờ đợi lâu quá bao lâu thì khó tính nửa tiếng đi nửa tiếng hù hơi quá rồi đúng rồi nhớ cho anh chờ hai mươi chín phút thôi nha không quá ba chục phút không có gì đâu chờ 30 phút thì ai cũng cũng bực chứ bộ trời ơi có nhiều chàng trai chồng kia si chờ cô gái mấy tiếng đồng hồ chờ đó lúc mới yêu thôi thử cưới về coi sao em em có để người ta chờ lâu không em cũng hơi lâu nhưng mà không đến nổi mà nửa tiếng hơn đâu chị ờ, còn cái chuyện lúc nãy bạn nói khó ăn á thì uh, kiểu em cũng kén ăn lắm em, em cũng không ăn hành vậy khỏe rồi đi chợ khỏi mua hành <laughs> gặp hai người này chắc chợ bán hành ế quá còn gì bạn nói là không ăn cá hồi à em thấy em thấy mấy cái đó cũng ngon mà không biết có thay đổi được hay không hay là thì... tại bạn bị dị ứng hay là tại bạn không thích không anh thích. không ăn mình ăn dễ mà dạ đúng không Trời ăn mình ăn nhiều cũng... vậy mai muốn lỡ có về nhà thì mỗi người một một nồi à mà nay nấy nấu nấy ăn luôn dạ. bên kia cá biển bên đây cá hồ thôi bây giờ mình à, chia sẻ chút xíu về tình trường đi cô gái cô có mấy mối tình rồi dạ ờ, em có hai mối tình em chia tay cũng được một năm rồi tụi em bị um, cái khác biệt về cái quan điểm sống á cho nên là không có tới được với nhau cái quan điểm sống của em sao em thì em muốn một người bạn nam phải biết chia sẻ với em có nghĩa là có chuyện gì thì phải nói cho em biết à. mà bạn đó thì cứ im im kiểu ờ, không có thích chia sẻ với người ừ. khác bạn trai thì sao mình có mấy mối tình rồi em dạ từ trước tới giờ thì uh, chưa quen ai hả chưa quen ai chị thiệt luôn á hả thiệt ủa lý do sao vậy em bình thường bình thường mình thích phụ nữ thích không vâng thích thích mới lên đây anh có, có khi nào thích phụ nam không à, không đó không nói trời vui thôi chứ nhìn em là chuẩn men rồi nhưng mà nhưng lý mà... do tại sao hai ừ. mươi ừ. mấy năm trời mà đến bây giờ rồi mà chưa có quen đó, ai đó. Ừ. dạ do chắc ừ, tính cách mình vẫn còn con nít đó chị em có cảm giác gì với một người phụ nữ nào đó chưa hầu như là như chưa gặp được đối tượng hồi đó trời đi gặp biết bao nhiêu người mà không lẽ không thích người nào chứ Ê, chưa chưa chưa hợp có nắm tay cô gái nào chưa dạ nắm tay thì nhiều có cảm giác gì không nhìn mặt cái coi không chuẩn men mà không có được hết bậy à đừng nhìn bên ngoài mà đoán nha anh đây là anh bậy rồi đó thấy một người phụ nữ nào đó mà mình sao xuyến rung động chưa hay là đơ cảm xúc không phải đơ mình chắc chưa gặp mình tiếp xúc mình mới biết người ta như thế nào rồi mới, mới thích hay là gì đứng đứng đứng đứng lên xoay vòng chị coi coi không ổn ổn chuẩn men lắm mà có khi nào mình cảm thấy sao xuyến bởi một anh chàng nào chưa chưa mình không không không có nhân là không có ví dụ mình thấy một anh đẹp trai quá là mình có thấy trời ơi đẹp trai quá tự nhiên mình muốn tới gần mình muốn không không không không sao em nói chuyện mà em cứ cái ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo lắc lắc vậy nguyên con cô ta mà sao được về tâm lý thôi quan trọng thôi nè anh nói thiệt nè đó giờ em có hung chưa dạ chưa chưa quen ai sao hung anh không nó quyến chết rồi rồi rồi em có thấy người ta hung chưa thì có phim thì cũng thấy nhiều lúc còn thấy ta hung á em có cảm giác giác gì không mình gặp thì mình tìm hiểu thì có mới có cảm giác chứ còn mà dạ. coi ví dụ như coi rồi. người ta hung thì tự nhiên màn hình đâu có liên quan trời sao liên quan chết là bậy à bậy bậy nữa bậy nữa chị coi phim mà trên đó người ta khóc là chị khóc người ta hung nhau là chị cảm thấy người à, chị nó sao xuyến sao xuyến rồi bây giờ, em... bây giờ em em ngồi đây anh kêu một người nào ôm hung thử em coi cảm giác không nha được không kêu chị cái bên kia được không được không tùy nhưng mà hả không Rồi, hỏi sao gì? tôi nghĩ ông này quá vậy ta ừ, là... không phải em chưa không chị đồng ý em ừ. chưa có bạn trai đó mình xảy ghế qua nhìn mặt coi sao sao khoan sao chưa có bạn trai chưa có bạn gái chưa có bạn gái chị đồng ý nhưng mà mình coi tình phim tình cảm ừ. người mình phải có cảm xúc chứ thì mình coi vậy thôi chứ mình cảm xúc gì chị mình thấy là mình đâu có đâu được làm gì đâu mà cảm xúc rồi thôi xong rồi đó mẫu người bạn gái muốn kiếm người như thế nào dạ hoạt bát lễ phép ngoan với uh, uh, biết quan tâm mọi người cũng chịu giao tiếp như em vậy nè <laughs> đúng rồi nãy giờ em làm đây ai cũng vui hết trơn không á. không dễ thương rồi chuẩn men á được rồi vì ổn rồi chắc có thể dục thể thao gì không dạ, dạ. không tiếng tướng này được rồi khỏi dạ, thử dạ. ngồi yên đừng có lúc lắc đừng mèo mèo mèo tao mắc cỡ tính nít tới vậy mà sao khó đàn trai tụi hoài có anh lo nè thôi đi về bả đi mèo mèo nữa anh đi khổ ghê khó ta làm rối tội nghiệp đàn trai ta nói chuyện em. không ổn cứ lúc lắc khoan khoan hoài khoan lo cho em nha đừng có lo nãy giờ mình trắc nghiệm cho vui thôi ha không có lo gì hết bình tĩnh lên rồi bây giờ à, anh hỏi thằng gái nè em nghe bệnh em thấy sao em dạ em thấy bạn đó cũng vui tính vui dễ thương lắm hiền khô à dạ em à, không thích điều gì ở đàn ông bạn nam em không thích bạn hút thuốc có hút không bạn dạ chưa đụng điếu thuốc nào anh đó hay quá à, cái gì cũng chưa hết dạ bạn nam đừng có nói nhiều mà kiểu ờ, có một vấn đề mà nói hoài nói hoài nói hoài à càm dạ. ràm đó hả dạ đúng rồi càm ràm em có không em dạ cái đó không biết anh không biết <laughs> sao ông thiệt tình dữ vậy ông trả lời không có đi ông trả lời không biết Lời. em không thích bạn nam kiểu ờ, tính tình con hơi con nít quá Chứ con nít bạn kia hơi con nít dạ, không bạn nói em thấy là vui tính chứ không phải là con nít à được, dạ. được. em không thích bạn nam kiểu nhậu nhẹt mà hơi bê bê bê tha đó ạ à này chắc không có đâu yên tâm anh biết không có rồi có chứ anh hai Đây uống được với anh Trời cái gì mà ta Không muốn không Không lại ông luôn đó, ông giấu bớt bớt đi Dạ mình, mình, mình uống được nhưng không uống nhiều chị Dạ, dạ uống được thiệt dạ, tình dạ, tốt cũng được Dạ không thiệt thà Không anh thiệt, thiệt thà. thà lắm đó nãy giờ em cảm nhận rồi đó ha Dạ Hôm nay em trai có đi với người thân không em dạ em đi với chị với anh với uh, mấy đứa em đó chị dạ em chào anh quyền linh với chào chị cát tường dạ chào bạn dạ. à, thì chắc cũng phải kêu bạn thôi chứ em lớn hơn em trai em có một tuổi à <laughs> <laughs> với lại uh, chắc là 91 mốt cũng hợp với em lắm uh, <laughs> em thấy bạn gái dễ thương á lanh lợi nói chung là hoạt bát hợp với em trai em đấy mà đó giờ về nhà nó không tâm sự thích cô nào hay là gì bạn học bạn đồ không có gì luôn hả? dạ không về chỉ có nói chuyện với mẹ chứ ít cũng ít khi nói chuyện với em lắm thì ờ, ở chung với mấy đứa em trai nè <laughs> trời ơi trời cho cho cho cho nói chuyện em ruột chút coi có dạ, cái nào tâm sự với em anh thích cô nào không không lẽ không có về hả anh em không nói ờ nhỏ đó đẹp quá mày hay là có khi có khen ai chưa dạ cũng có có dạ, đúng không ờ, ít nói chuyện với là em lạ nhà ba chị em ít ai nói chuyện ai ta nhà hiền ghê ai cũng hiền khô à dạ thì uh, chị cả với út là hợp hợp tính hơn à. vậy nói chuyện thôi được rồi bạn gái hôm nay mình đi với ai em à, quên. dạ à, em đi với ba mẹ đi với ba mẹ rồi cho gặp ba mẹ nhà gái nè tôi là cha cha của bé thảo dạ, bộ đội về hưu rồi tôi nói cả cháu này đàn, đàn ông ấy, thì mình phải ăn tất cả bộ đội thì đã rèn luyện về cái gì phải ăn chứ đừng cứ mình lại cá ờ, hồ nước ngọt không ăn thế thì mấy người nuôi cá người ta thất thất sản nghiệp hết à chết cố gắng vượt lên chính mình đi nhá nhá cố gắng dạ. đấy vượt chính mình dạ. nhá rồi ok rồi rồi rồi dạ uh, con xin chào hai bác uh, thì cái vấn đề của bác nói thì phải tập từ từ chứ còn ép quá nó không có, có vui nếu thế thì mai bố tớ phải gửi cậu vào trong huấn luyện quân trường 3 tháng quân trường đúng rồi đấy là cậu ăn hết cho em đi học à, gì học kỳ quân đội chú hả nói với trong à, hoàn cảnh nào thì mình cũng vượt qua mình sẽ gặp à, bạn bên kia ha cậu này vui Hai đó bạn nói chuyện đi nha kéo màn lên rồi kéo màn dạ, cảm ơn. bạn cảm nhận thế nào về về mình gọi anh em đi anh bằng tuổi anh ơi thì bằng bằng chứ bằng cho anh em đi thấy không hồi nãy giờ qua tiếp xúc bên kia thì à, em có cảm nhận gì về về về anh như thế nào à, dạ em thấy anh vui tính và kiểu cũng thật thà ấy à. con trai như vậy cũng tốt không có lẻo lự <laughs> theo lắm <laughs> dạ đừng có ẹo ẹo gãi gãi ngồi nhìn thẳng lên nhìn vô cổ em em ẹo thì được chứ anh đừng có ẹo dạ. cảm giác em như thế nào cảm giác ảnh như thế cổ như thế nào hôm nay gặp thì à, cảm giác thì rất à, là xinh để có cơ hội thì hôm nay à, mình lên chương trình để mà làm quen à, cái tương lai xa hay không thì cái đó là sau này cao mét bao nhiêu vậy anh cao một mét à, bảy tư <laughs> dạ nếu mà công việc trong nhà ờ, em nấu ăn này nọ thì anh có thể phụ em được không công việc ở nhà thì quan điểm rất là bình đẳng có phụ có thể phụ được gì thì mình phụ theo em thì ngày hẹn đầu tiên mình sẽ hẹn ở đâu và làm gì chắc đi xem phim xem phim mà làm gì nữa dạ xem phim rồi ờ, đi uống nước rồi đi ăn gì đó rồi làm gì nữa dạ ừ, trở về anh thích phim gì anh đa số là phim hài hoặc hình cậu nói một câu gì đó thật tình cảm em nhìn vào mắt bạn gái em thấy em có cảm nhận được điều gì không dạ có chứ vui vui rồi hồi hộp ờ à, được dạ. em có thích cô gái đối diện không dạ em thích được rồi nào hãy để tay nút bấm lắng động lại bấm nút nhớ bấm nút là để hẹn hò yêu nhau và tiến tới hôn nhân chứ không phải bấm nút để làm bạn nắm tay chơi trò chơi một hai ba hết thời gian wow. bây giờ là mình nắm tay thật sự nè không có chơi chơi nữa nha dạ dạ gì nói gì anh <laughs> nói gì anh dạ. em phải đưa bàn tay chạm vào tay anh để cảm giác được ấm áp dạ sến quá sến quá thì em nói thì, sao mà cũng đưa tay ở... thì em làm nói đi sao em làm nói đi, chứ thôi anh Linh kêu nắm tay thì mình Linh kêu gì đây trời cho anh nắm bàn tay em nha tiếp tục lại nụ hôn đầu tiên ke dạ. đâu bây giờ chắc hôn lên má á ừ chứ hôn đâu để nguyên nha Ôi trời choáng luôn rồi Mình lên ăn xong hả Đừng xỉu nha cưng cứ xỉu nha Không là thiệt nha sao thấy sao mà cứ gì hoài vậy Khô môi Khô môi Dễ thương quá à Chắc yêu nhau chắc phải tôi đi theo quá <laughs>